À, chào mừng các bạn đến với THOL quận 12 tại địa chỉ 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12. À, hôm nay á, là Duy Nguyễn tập một cái nhóm cơ rất là lạ mà mấy bạn uh, à, THOL Academy cũng như là BT đang tập sự của Duy Nguyễn hỏi rằng anh ơi tập cơ gì thì uh, anh Duy Nguyễn nói là bữa nay anh tập cơ súng. Cái này cơ súng sao em dám hỗ trợ? Có đồng họ hỗ trợ bình thường. Các bạn đừng nghĩ gì đó bậy bạ, cơ súng trong thể hình đó là cơ tay nha các bạn cơ tay tay hai cái tay các bạn nó phải như cái hai hai, cái súng như đó cầm AK nó mới giữ nha các bạn đến với từng phòng gym khác nhau thì Duy sẽ có lịch tập bắt OT khác nhau thì hôm nay là lịch tập bắt OT dành cho quận 12 hay là dành cho quận nào cũng tập được cả tức là sẽ có nhiều cái lịch tập bạn sẽ thấy là hôm nay Duy bố trí lịch tập nó sẽ khác so với cổ điển là tay ờ, vai tay sau và tay trước bụng thì hôm nay chuyên súng một ngày chuyên súng chúng ta chuyên súng để chúng ta nhồi súng cho súng chúng ta nó đẹp cho nó căng và nhồi súng với những cái bài tập cũng khác biệt nữa đó và vẫn nằm ở trong phạm vi giáo án mắt OT mà Dương Nguyễn muốn chia sẻ với các bạn thì lịch tập mắt OT nó sẽ khá là đa dạng nha các bạn kéo dài chu trình 6 tháng để thay đổi hình ảnh bản thân của bạn 6 tháng đó ông BT nó lên cơ luôn nha các bạn rồi à, BT này BT là TC trường nha các bạn đi học bị cô giáo đam mà không điểm rất là nhiều các bạn thật sự thì trong môi trường giáo dục hiện tại nó có những vấn đề mà nó cũng khá là nhạy cảm đó nên em này cũng ờ, cà khịa hay là theo dõi video của Như Nguyễn cũng đi cà khịa làm khó bà cô quá bà cho hai không luôn luôn luôn à, anh cảm thấy bữa nay khởi động tốt không có hỏng rồi đó ok vô khởi động với cuối rồi lên hai ba một ok gồng bụng thấy bà luôn đó ba chục cho mấy em coi free quay mắc OT nè thôi nè không Ah! lên ba chục mày hồi xưa anh tập 2011 vô phòng gym mất OT không ai biết gì đó chưa ai chỉ ba ngồi học thấy mẹ luôn không mà chỉ hết ngồi tự học trên mạng xong rồi nghiên cứu ngẫm nghĩ các quy tắc chuyển động của loài người loài dượng đồ chứ trên mạng nó chỉ tập vậy thôi nó đâu có nói gì cụ thể đâu cùng lắm nó ở ừ cái tay vậy tới đây giữ mấy giây tên kia giữ mấy giây thôi hai ba vô hai ba bốn cái đó cái đó hey. sao ủa bốn một ba hai ba ba ba ba ok cái bài này mất OT nó quan trọng đó nha các em mất OT quan trọng và cái bài này thằng BT cũng rất là quan trọng đó tại vì nãy giờ nó nhẹ hiệu nên BT chưa đi ra lỗi thôi cái phần BT là phải chọn tạ nè lên tạ cho người ta đúng nè một hai ba lên rồi tao thả luôn nè mày đi ra đi rồi xuống một ba hai ba ba ba bốn hai ba ba cái đó cái đó ba rồi ok rồi lấy ra đi đó phối hợp với đó còn tốt lên ba bốn hai ba bốn chạy nữa năm bốn là ba rồi lên luôn dạ kẹt tay anh em thấy mày ẩu quỷ cái chết giờ đỡ mày à. À. À ba bốn năm thôi được không được hai chiếc quẹt ra nước vào quá lên tao mày tao bò lại đây mày năm lom vô bốn năm sáu xuống luôn đi rồi, rồi rồi một hai ba ba bốn năm 来，给我。 lấy ra luôn rồi thay cái rưỡi lên lấy ra rồi cô cái đó quan trọng đó lên tạ rồi một hai ba ba bốn bốn năm ba rồi một tụi tao tới tập nữa Hả? anh tới tập nữa ê tao chỉ mà nè cái chỗ này mấy em nè đúng không cái chỗ này là cái chỗ để anh, anh tập chứ không phải chỗ anh thả tức là khi mà chúng ta tập cái răng chúng ta nó muốn dài ấy, chúng ta phải thả qua khỏi cái mí này nè xong ta kéo lên thả mí này kéo lên thả mí này kéo lên ok chứ em đứng mà nó vướng chỗ này thả không được rồi bị phạt mày lên tạ tiếp hai bánh rưỡi cô <laughs> lộn hai ký rưỡi bên mấy em Dây dây dây dây dây dây dây dây dây Lấy ra Qua Sống trong đời phải thủy chung trước sau như một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 powder.